하나, 아, 워다 네. ngày quay đã năm nào về xem anh giờ vẫn giữ nhẹ theo bước ba lê còn quay mãi tâm tư cho anh một giây thôi để sương rơi lạnh ký ức nơi đây để đôi môi lệ tôi vương nhạt mất lớp son hồng dù biết trong tim chẳng quên chạm đến anh họ phải tàn thật nhanh em có bay xa 病别融化了眼泪，你妆都花了，叫我怎么记得？记得你我，忘了吧？记得你我，忘了吧？你说你会哭，不是？ 你说你会哭，不是。